được xây dựng gồm có hai tòa tháp đôi với 45 tầng cao chạm vào bầu trời của thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà nằm ở hai mặt tiền đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ. Trong đó, tháp mặt đường Nguyễn Huệ là khách sạn 6 sao đầu tiên của Việt Nam. Trên nóc khách sạn có bãi đỗ trực thăng và hiện có các chuyến đi từ khách sạn đến sân bay Tân Sơn Nhất và Vũng Tàu. Còn tháp mặt đường Đồng Khởi là khu căn hộ cao cấp. Xen lẫn hai chức năng chính này là các khu mua sắm, giải trí và các mảng cây xanh. Được khởi công năm 2008, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011, nhưng do khủng hoảng tài chính nên tiến độ hoàn thành bị kéo dài sang năm 2012. Tòa nhà Times Square là một công trình xây dựng nằm trong số 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam. Đặc biệt, với khách sạn 6 sao đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh – từng được kênh CNN bình chọn là khách sạn mới hoành tráng nhất năm 2015. Nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu vô cùng sang trọng, hút mắt người xem với 286 phòng. Điều khiến nhiều người phải choáng ngợp đó là giá phòng thấp nhất tại khách sạn 6 sao này là 5,7 triệu đồng trên một đêm và cao nhất là 320 triệu đồng trên một đêm. vị trí thứ 9, Trung tâm Hội nghị Quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Trung tâm Hội nghị Quốc gia, địa chỉ ở số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội, là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại thủ đô. Đây là nơi diễn ra các đại hội, hội nghị lớn, các hoạt động chính trị, thương mại mang tính quốc gia và quốc tế. Trung tâm Hội nghị Quốc gia có vốn đầu tư trên 4.300 tỷ đồng – diện tích sàn là 60.000 m2 với tòa nhà chính 5 tầng và một tầng hầm, có độ cao 53 m, tương đương với tòa nhà 17 tầng. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2004 và hoàn thành vào tháng 11 năm 2006. Kiến trúc của công trình được chọn từ phương án lượn sóng Biển Đông do chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức thiết kế theo ý tưởng cảnh quan di sản thế giới Vịnh Hạ Long, đây là một trong số 3 trung tâm hội nghị lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo, xếp ở vị trí thứ 8, chúng ta sẽ đến với Vincom Đồng Khởi, với chi phí xây dựng là 4.500 tỷ đồng. Tọa lạc tại trung tâm quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh, nơi lô đất đẹp nhất với ba mặt tiền, hướng ra khu phố sầm uất của thành phố. Đó là Đồng Khởi, Lê Thành Tôn, Lý Tự Trọng. Địa chỉ Vincom Đồng Khởi chính xác là tại 72A Lê Thành Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và 45 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vincom Đồng Khởi hay còn được biết đến với cái tên là Vinhome Central Đồng Khởi – là tòa nhà xanh và tiết kiệm năng lượng đầu tiên được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường. Vincom Đồng Khởi là dự án các căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê với tổ hợp tiện ích đa dạng ngay khối đế tòa nhà. Nơi đây không chỉ đáp ứng được không gian sống lý tưởng, hoàn hảo cho người dân sinh hoạt, học tập và làm việc mà còn là nơi mua sắm, vui chơi giải trí hàng đầu cho cư dân và khách tham quan với tổng diện tích lên tới 50.704 m2. Chủ sở hữu của Vincom Đồng Khởi là tập đoàn Vingroup, tập đoàn số 1 Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản. Vị trí thứ 7, Bitexco Financial Tower với chi phí xây dựng là 220 triệu đô la Mỹ. Bitexco Financial Tower, hay còn được gọi là tháp tài chính Bitexco, là tòa nhà được xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 220 triệu đô la Mỹ do tập đoàn Bitexco Group đầu tư xây dựng. Trải qua nhiều năm, tòa nhà luôn là một biểu tượng của sự năng động, hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Bitexco Financial có tổng thể bao gồm khối văn phòng, khu du lịch thương mại và đài quan sát. Tòa tháp này được lấy cảm hứng từ hình ảnh duyên dáng, thanh thoát của búp hoa sen của Việt Nam. Phần trên tòa nhà được trang trí thắp sáng đèn, về đêm tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy như ngọn hải đăng của thành phố. Điểm thu hút khách của tòa Bitexco là sở hữu một trung tâm thương mại hiện đại và nhiều tiện ích, dịch vụ, vui chơi giải trí. Du khách có thể thỏa sức mua sắm, ăn uống và khám phá. Vị trí thứ 6, khách sạn G Marius với kinh phí xây dựng 250 triệu đô la Mỹ. Với vốn đầu tư lên tới 250 triệu đô la Mỹ, khách sạn Marius Hà Nội được xem là một trong những khách sạn 5 sao có lối kiến trúc độc đáo nhất châu Á. Khách sạn này được xây dựng trên khu đất rộng 78.727m2, địa chỉ tại số 8 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Khách sạn này là sản phẩm kiến trúc của kiến trúc sư người Mỹ Carlos Zapata, người đã thiết kế tháp tài chính Bitexco tại thành phố Hồ Chí Minh. Marriott Hà Nội cũng nằm trong nhóm khách sạn 5 sao có quy mô lớn nhất tại Hà Nội, với 9 tầng, gồm 450 phòng, trong đó có 414 phòng nghỉ tiêu chuẩn, 34 phòng nghỉ cao cấp, một phòng dành cho Phó Tổng thống và một phòng dành cho Tổng thống. vận hành dưới thương hiệu khách sạn cao cấp của Marriott International, tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng của Mỹ. Nhưng chủ sở hữu thực sự của khách sạn năm sao này lại là một doanh nghiệp bất động sản Việt Nam. Theo đó, chủ đầu tư xây dựng khách sạn Marriott chính là tập đoàn Viteco. Xếp ở vị trí thứ 5 Sài Gòn Oil Tower với kinh phí xây dựng 256 triệu đô la Mỹ. Dự án này vốn được công bố vào năm 2007 và khởi công xây dựng năm 2008 với tên gọi đầu tiên là cao ốc Sài Gòn MNC. Dự án có tổng mức đầu tư được công bố là 256 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng hơn 5.000 tỷ đồng trên khu đất rộng 6.672 m2 được dự kiến sau khi hoàn thành năm 2009 sẽ là tòa nhà cao thứ ba thành phố Hồ Chí Minh với trên 185 m gồm có 42 tầng cao và 5 tầng hầm, được quy hoạch là tòa nhà thương mại cao tầng, gồm có cả văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Song thực tế tiến độ của dự án chậm hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Sau khi xây dựng được khoảng 80% phần thô, công trình ngưng thi công năm 2011 từ đó bắt đầu thập niên bị bỏ hoang, bị thu giữ để xử lý nợ. Cần phải huy động vốn đầu tư lớn để triển khai dự án, trong khi nguồn lực hạn chế lại rơi vào đúng chu kỳ khủng hoảng của thị trường bất động sản, là một trong những nguyên nhân khiến mâu thuẫn nội bộ giữa các chủ đầu tư cao ốc này diễn biến phức tạp. Chủ đầu tư đầu tiên của Sài Gòn One Tower là công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn MNC, sau đổi tên thành công ty cổ phần Sài Gòn Tower. Đây là liên doanh giữa MNC và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Sài Gòn Tourist, công ty trách nhiệm hữu hạn đất thủ đô. Hiện tại, chủ mới của Sài Gòn Tower là công ty Vivaland. Công ty này thành lập tháng 5 năm 2019, vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng. Ngành nghề chủ lực là kinh doanh bất động sản – Tuy mới lộ diện, nhưng tổng diện tích quỹ đất mà đại gia này đang nắm giữ ước tính khoảng 800 hecta với hơn 17.000 căn hộ. Sau khi đổi chủ, cao ốc Sài Gòn One Tower cũng có tên gọi mới là IFC One Sài Gòn xếp ở vị trí thứ tư, tòa nhà Quốc hội với chi phí xây dựng 6.838 tỷ đồng. Tòa nhà Quốc hội hiện nay mất tới 15 năm để hoàn thành kể từ khi phô thai ý tưởng. Đây là trụ sở Quốc hội duy nhất trên thế giới sở hữu hai hầm khẩu cổ dưới lòng đất. Tòa nhà Quốc hội Việt Nam là nơi quyết định các vấn đề quan trọng bậc nhất của đất nước. Là một công trình hành chính có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam, đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất – Công trình được lấy cảm hứng từ sự tích bánh trưng bánh dày, đậm chất truyền thống văn hóa Việt. Cứ mỗi năm hai lần, gần 500 đại biểu trên cả nước được cùng ngồi tại hội trường Diên Hồng để bàn hướng phát triển và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tại hội trường, 575 chiếc ghế được thiết kế dành riêng cho các đại biểu quốc hội. Nó có thể lùi ra đằng sau 15 cm và xoay 360 độ nhưng không gây ra bất cứ một tiếng ồn nào để đảm bảo sự nghiêm trang của các phiên họp. Xếp ở vị trí thứ ba ngày hôm nay, Landmark 81 với kinh phí xây dựng 300 triệu đô la Mỹ. Landmark 81 có tên gọi chính thức là Vincom Landmark 81, là tòa nhà thuộc dự án Vinhome Central Park với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Sài Gòn hiện nay và nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất thế giới ở thời điểm khánh thành. Tòa nhà được xây dựng với tổng diện tích lên đến 141.000 m2, nằm ngay bên bờ sông Sài Gòn. Lấy cảm hứng từ những bó tre truyền thống, tượng trưng cho sự đoàn kết trong văn hóa của người Việt. Landmark 81 được thiết kế bởi Atkin, một công ty dịch vụ Anh chuyên về thiết kế, kỹ thuật, tư vấn kiến trúc. Bên trong của tòa tháp đều có hình ảnh các khu vườn, ngoại trừ những khối nhà cao nhất. Tòa nhà Landmark 81 giống như khu vui chơi của giới trẻ, bởi có nhiều tiện ích như một khách sạn, căn hộ phục vụ, khu mua sắm. Xếp ở vị trí thứ hai, Lotte Center với kinh phí xây dựng 400 triệu đô la Mỹ. Lotte Center Hà Nội thuộc top 3 tòa nhà cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai tại thành phố Hà Nội Tổng vốn đầu tư của tòa nhà lên đến hơn 400 triệu đô la Mỹ, với tổng diện tích xây dựng là 14.094 m2. Tòa nhà gồm nhiều khu văn phòng, giải trí, trung tâm mua sắm và trung tâm tổ chức hội nghị cao cấp. Công trình được thiết kế bởi công ty kiến trúc của Mỹ, với phong cách kiến trúc được lấy cảm hứng từ chiếc áo dài truyền thống của người Việt. Lotte Center Hà Nội còn là hình mẫu của mọi trung tâm hành chính kinh tế, là điểm đến của nhiều công ty của tập đoàn lớn. Lotte Center Hà Nội là một trung tâm mua sắm, dịch vụ hạng sang xứng tầm đẳng cấp quốc tế. Tòa nhà mang tới rất nhiều những dịch vụ vui chơi giải trí đỉnh cao và trở thành một điểm hấp dẫn tại Hà Nội. Cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay. Tòa nhà có chi phí xây dựng đắt nhất Việt Nam, không thể là cái tên nào khác. Đó chính là Gangnam Landmark Tower, với kinh phí xây dựng 1,05 tỷ đô la Mỹ. Chủ đầu tư dự án này từng cho biết, với hai tòa chung cư 47 tầng và một tòa tháp 72 tầng, tổng mức đầu tư để xây dựng Khanh Nam Hà Nội Landmark Tower lên tới gần 1,05 tỷ đô la Mỹ. Trong đó chi phí đầu tư mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dự án là 500 triệu đô la Mỹ. Với hơn 36% mua từ các nguồn sản xuất trong nước, được ví như một thành phố thu nhỏ, có đầy đủ các dịch vụ cần thiết cho cuộc sống. Cảnh Nam Hà Nội Landmark Tower cung cấp dịch vụ chọn gói cho cuộc sống, lần đầu tiên có tại Việt Nam, bao gồm có căn hộ cao cấp, khách sạn, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà hàng, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, trung tâm thể dục thể thao. Khách Nam Hà Nội Landmark Tower được hoàn thành xây dựng sau 50 tháng thi công. Để đảm nhận khối lượng thi công khổng lồ, Khách Nam Vina đã sử dụng khoảng 3.500 lao động và 100 nhà thầu phụ lớn nhỏ trong và ngoài nước, đồng thời triển khai những công nghệ xây dựng hiện đại bậc nhất của Hàn Quốc như công nghệ dự ứng lực, công nghệ ACS. Trên đây,